và với căn nhà chỉ có mức phân khúc là hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị và căn nhà chúng ta thì ngay sát bên với lại khu vực uh, vị trí ngay à, đường à, cây châm cũng như là này thuộc đường Nguyễn Văn Khối nha. Nhà mình thì chỉ cách mặt tiền của đường cây châm cũng như là đường Nguyễn Văn Khối này thì chỉ khoảng tầm cỡ 30 m đi bộ thôi nha quý vị và một con hẻm rộng lên đến khoảng 3,5 m nha. Nhà này thì à, mới hoàn thiện xong và thiết kế rất đẹp nha quý vị Nhà mình là một căn nhà cuối cho nên là thuận tiện gia đình chúng ta đi về à, để tạm cái khu vực à, xe máy ở bên ngoài đây vẫn được nha Rất là thoải mái luôn và chủ nhà cũng có trang trí với những các cây xanh này ở ngay khối bức tường nha quý vị và với căn nhà được gia chủ là tặng nội thất đầy đủ cơ bản hết vào bên trong rồi anh chị khách hàng chúng ta mua thì chỉ việc là sách vali về ở thôi một căn nhà đẹp và nằm trên ngay à, vị trí à, gần với lại khu vực công viên Lòng Hoa cũng là chợ hải Đông Tây nha quý vị. Một căn nhà với thiết kế rất đẹp. Và đây là khu vực vị trí con đường của căn nhà mình này. Một con đường rộng lên đến khoảng à, một con đường này thì à, rộng lên đến khoảng 3,5 à, mét nha. Đấy, con đường này thì rộng rãi thoải mái nha quý vị. Và con đường thì đã được khu dân phố ở đây đổ nhựa rồi. Đấy, rất là sạch sẽ và thoáng mát nha quý vị. Con đường này thì gần với lại đường hẻm xe hơi cách ờ, hẻm xe hơi thì ờ, chừng cỡ khoảng 15 mét thôi là ra đến hẻm xe hơi cũng là xe tải của căn nhà rồi Đấy, với uh, diện tích thì cũng hợp lý nha quý vị và nhà mới đẹp thiết kế hình uh, vuông ban công và khu vực uh, sân phơi bên trên nha quý vị và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng mình vào bên trong để tham quan cái thiết kế cũng như là cái nội thất của căn nhà mình nhá Vâng, bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế cho à, căn nhà mình là với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh và sơn một cái màu nâu này. Đấy, với à, bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly nha quý vị. Nhà mình thì à, xây dựng thiết kế theo phong cách hiện đại và trẻ đẹp. Mẫu này là mẫu của 2023 nha. Với một căn nhà diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ dài là lên đến 12 mét nha quý vị. Số công nhận đủ luôn và giấy tờ cũng là hoàn công đầy đủ gia đình mình có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 à, đến 80% phần trăm giá trị của căn nhà nha quý vị. Khu vực ở đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa này. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm và đèn led cũng như là kết hợp với lại trần thạch cao. Hai bên bức tường thì đây được gia chủ là dán những cái dây dán tường kèm theo là những các cái đồ trang trí bên trong, những các cái chai rượu và những các cái lóng hoa nha quý vị. Đấy, khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp của căn nhà mình và với tủ uh, âm tường và trang trí nha khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có uh, bồn rửa mặt ở khu vực bên ngoài của căn nhà mình nha quý vị bên trên thì à, chúng ta sẽ kết hợp với hệ thống là đèn chùm nha khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có ờ, một bộ bàn ghế ăn 4 ghế này và tủ bếp đường sau là chất liệu gỗ ăn cường nha quý vị và có giếng trời để thông lên và lấy rỗ cũng là lấy ánh sáng nha quý vị Nhà mới và thiết kế rất đẹp Có tặng nội thất đầy đủ hết cho quý vị mình nha Anh chị khách hàng chúng ta mua thì chỉ việc là sách vali về ở thôi Căn nhà này thì đã được gia chủ lo tặng những các cái bộ sofa kèm theo là những các cái à, bộ bàn ăn Và trên thì à, chúng ta sẽ có giường, tủ cũng như là bàn trang điểm và kệ để tivi đầy đủ hết rồi Đấy, Với thiết kế rất là đẹp nha quý vị Với giá bán chỉ có 4 tỷ 400 à, triệu đồng thôi và còn thương lượng nha một mẫu nhà rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị nằm trên ờ, vị trí ngay trục đường của đường ờ, cây châm cú này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 ờ, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh lại và ngay sát bên lại khu vực ủy ban cũng như là chợ thạch à, chợ um, Hạnh Đông Tây và công viên Làng Hoa nha quý vị và gần với lại khu vực uh, chợ Thạch Đà luôn. Gần với lại uh, siêu thị uh, MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan Huy Ích nha. Trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng ờ, vệ sinh cũng như là có phòng ngủ đằng trước, vòi tắm hoa sen và kết hợp với lại ờ, gương soi có đèn chiếu sáng. Đấy, với nội thất là hàng Limax nha quý vị, rất là đẹp nha. Một căn nhà với xây dựng một trệt và một lầu. Hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Có sổ và giấy tờ cũng là đầy đủ cho quý vị rồi khách hàng chúng ta mua thì chỉ việc là sách Bali về ở thôi Nhà này thì à, đã được cho chủ là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo cho quý vị mình nha Khu vực đường trước thì à, chúng ta sẽ có một cái ban công để à, anh chị có thể là phơi đồ và giặt chủ khu vực đường trước này Đây ban công ở đằng trước của căn nhà mình nha quý vị Và không gian của phòng ngủ thì được gia chủ tặng những các cái tủ quần áo Và có những các cái kệ để tivi cũng như là những các cái bàn trang điểm và có giường luôn rồi kết hợp với những các cái bức tranh và những các cái kệ trang trí này quý vị khá là đẹp cho một mẫu nha rất là tuyệt vời và đang có mất phần khúc chỉ hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi ở giữa cầu thang đây thì chúng ta sẽ có cái um, uh, giếng trời này để lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị Đấy, và di chuyển ra khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng ngủ tiếp theo phòng ngủ số 2 đường sau và nhà mình thì à, được gia chủ là tặng nội thất đầy đủ hết nha Anh chị khách hàng chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách ba ly vệ ở thôi nha quý vị Nhà này thì có sổ cũng là giấy tờ đầy đủ hết cho quý vị mình thôi Với một à, cái giá bán chỉ có 4 tỷ 400 triệu đồng thôi Và quý vị khách hàng chúng ta còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha dạ, Và những uh, quý vị khách hàng chúng ta đang theo dõi trên kênh uh, nhà bán quận Cà Vấp cũng như là trên kênh hệ thống kênh YouTube của nhà đất chiến thắng cũng như là Facebook, Zalo, Fanpage và trên kênh hệ thống kênh TikTok thì ờ, xem sơ qua được video này cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì ờ, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha và một lần nữa thì em xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta trong video sau xin chào và xin cảm ơn xin hẹn gặp lại